Música dòng sông hậu giang sông nước mênh mông nghe chan chứa quê nhà bao ân tình khi xưa còn thơ bé mẹ sớm cao tầng cha đổi nắng về 在人。 không đen chan chữ quê nhà bao ân tình khi xưa còn thơ bé mẹ sớm tao tần cha đổi nắng về chưa qua bao ngày tha phương miền xa xôi cá dưới sông anh ngồi anh tắt người không biết tình nào anh mới cười được chiều qua sông thấy dáng em treo thấy em phần nghèo bên nghĩa mặt anh xa cách cánh chim bay về nơi phố nhỏ cô giờ này đang sống trong giàu sang yeah. как cánh chim bay về nơi phố thổ cô giờ này đang sống trong giàu sang yeah.